Trong video này, Hoan sẽ hướng dẫn các bạn cách làm YouTube ở trên điện thoại vô cùng đơn giản và dễ dàng. Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu vào nội dung thôi. Và để tạo được kênh YouTube thì đầu tiên các bạn phải sở hữu cho mình một cái tài khoản Gmail. Và trong cái video này Hoan sẽ hướng dẫn tất cả cho các bạn nhé. Trên cái giao diện màn hình chính của điện thoại, các bạn hãy vào cái trình duyệt Chrome. Còn nếu như các bạn chưa có thì chúng ta tải về. Và sau đó thì ở trên cái phần đường dẫn này của bạn đang là một trang web bất kỳ, hãy gõ vào đây chữ là google.com Đấy, rồi bấm Enter. Tại đây bạn chọn đăng nhập. Rồi, nếu như có tài khoản Gmail rồi thì bạn có thể tạo thêm một tài khoản mới. Đây, Hoan à, demo cho các bạn là tạo tài khoản mới nha. Và ở đây mình nhập họ tên bình thường thôi. Đến phần tên người dùng này chính là cái địa chỉ Gmail của các bạn nhé. Rồi sau đó nhập đến mật khẩu. Mật khẩu thì bạn nhớ là nó phải có 8 ký tự kết hợp trở lên và nó có cả chữ cái cả số nhé hoặc là biểu tượng đặc biệt và tốt nhất là có cả chữ cái in hoa chữ cái in thường mình à, điền mật khẩu vào đây thôi ở dưới này mình xác nhận lại mật khẩu điền đúng mật khẩu bên trên mà bạn điền đấy hoặc bạn có thể tích vào cái ô là hiện mật khẩu này để xem nó trùng khớp chưa sau đó bấm tạo đến mục này thì nó yêu cầu mình điền số điện thoại để xác minh thôi thì ờ, bạn cứ điền với số điện thoại của bạn vào còn nếu như số điện thoại của bạn hết à, đăng ký rồi thì bạn điền một số khác nữa cái phần email khôi phục này là trong trường hợp bạn quên mật khẩu ấy thì nó sẽ gửi mật khẩu khôi phục về cái email đó bạn có thể điền vào đây nhé Rồi cái phần ngày tháng năm sinh này bạn nhớ là phải trên 18 tuổi nhá Dưới 18 tuổi mà các bạn vẫn muốn làm YouTube thì bạn phải khai bừa một cái năm vào đây Một cái năm là làm sao đó để cho các bạn đủ 18 tuổi đúng không Và giới tính thì các bạn chọn Giới tính nam hay nữ hay BD thì chúng ta chọn vào đây rồi bấm tiếp theo rồi bây giờ mình bấm vào chỗ là gửi để nó gửi cho mình một cái mã xác nhận vào cái tin nhắn điện thoại cái số điện thoại này này đấy bấm gửi rồi bây giờ Google đã gửi một cái tin nhắn và trong đó có bao gồm cái mã xác nhận để mình điền vào đây bây giờ mình sẽ điền vào nha các bạn kiểm tra điện thoại của các bạn và điền vào ô này sau đó bấm xác minh bạn kéo xuống và bấm tôi đồng ý phần quyền riêng tư này là chúng ta đã tham gia luật chơi thì mình phải chấp nhận luật chơi mình bạn cứ kéo xuống thôi đến bao giờ có chữ tôi đồng ý thì bạn chọn vào tôi đồng ý còn không đồng ý thì thôi nghỉ chơi luôn đúng không rồi bây giờ nó ra cái giao diện chào mừng đến với Google như này là chúng ta bắt đầu có thể đăng ký được YouTube rồi đấy các bạn bấm vào cái logo biểu tượng vuông vuông ở đây và mình chọn đến cái ứng dụng là YouTube rồi tiếp theo ở bước này chúng ta chọn vào cái biểu tượng logo tròn tròn ở đây và mình bấm chuột trái vào sau đó chọn kênh của bạn còn nếu như các bạn à, không có chữ kênh của bạn ý, thì nó sẽ có cái chữ ngay từ đầu đó là tạo kênh thì chúng ta bấm vào đây nhé. Rồi ở trong mục này là đến phần chúng ta điền lại thông tin tên kênh Thì cái tên mặc định ở đây nó là cái tên mà chúng ta đăng ký tài khoản Gmail Nó mặc định là lấy ra đây Mình hoàn toàn có thể đổi lại nhé. Kể cả cái hình đại diện này mình cũng có thể đổi lại được Đấy, điền họ tên vào đây hoặc là điền tên kênh của các bạn nếu như mình muốn làm thương hiệu cá nhân ý, thì các bạn lấy tên của các bạn còn mình muốn làm về một cái lĩnh vực nào đó mình có thể lấy tên của lĩnh vực đó rồi sau khi đăng ký xong thì nó sẽ hiện ra cái tên kênh mới ở đây đúng không ạ và đây Hoan làm demo cho nên Hoan để tên là Hoan demo còn lúc nãy nó là Phùng Duy Hoan Ok như vậy là chúng ta đã đăng ký xong một cái kênh YouTube Bây giờ bước tiếp theo là làm thế nào để tải được video lên thì các bạn vào App Store hoặc là vào CH Play ở trên điện thoại Samsung và chúng ta sẽ tìm gõ cái chữ là YouTube và mình tải cái ứng dụng này về nhé. Đây, biểu tượng YouTube và bấm tải về. Bạn chọn đúng cái biểu tượng này nhá. Rồi, bấm mở. Cho phép thông báo. Mình chọn cho phép thông báo nhá. Ở đây là mình đã đăng ký trước một tài khoản YouTube rồi, cho nên nó hiện ra cái một cái kênh mặc định trước đây. Còn nếu như của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ tự động là uh, yêu cầu chúng ta đăng nhập lại Gmail nhé. Và bây giờ mình đến demo luôn. Uh, Hoan sẽ vào cái phần là thêm mới tài khoản này. Sau đó đăng nhập lại vào tài khoản Gmail mà mình vừa mới đăng ký đấy. Nhập lại mật khẩu. Rồi bấm tiếp theo. Rồi bây giờ nó sẽ tự động đăng nhập vào một cái kênh YouTube mà mình mới đăng ký bằng tài khoản Gmail mới đấy và bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là mình chọn vào cái logo ở bên tay phải trên cùng này nhá rồi ở đây nó có cái mũi tên này này ngay bên cạnh cái tên kênh ấy, mũi tên mình bấm vào đây và nó sẽ hiện ra danh sách tất cả các kênh mà bạn đã từng đăng ký ở đây bạn có một kênh nó hiện ra một kênh có n kênh nó hiện ra n kênh và việc của mình là lựa chọn vào cái kênh nào mà mình muốn tải lên mình chọn vào đây rồi ok lúc này bên dưới bạn nhìn thấy là có trang chủ này YouTube Short này, dấu cộng, dấu cộng này rất quan trọng này. Dấu cộng bấm vào đây thì chúng ta có thể tạo ra video ngắn bằng chính cái camera của mình này. Bạn nếu mà bạn chọn vào cái này thì nó sẽ hiện ra camera và bạn dùng cái camera này bạn quay cái cảnh review về cái hướng dẫn người ta làm một cái gì đó hay là các bạn làm về vlog du lịch hay là các bạn quay bất cứ cái gì giống như là các bạn làm hàng ngày ấy thì là chúng ta đã có một cái video và chúng ta tải lên YouTube rồi nhá. Còn nếu như mà chúng ta đã quay sẵn và chúng ta muốn tải lên từ điện thoại ấy, một cái video dài thì mình bấm vào chữ tải lên còn nếu như các bạn là muốn phát trực tiếp muốn live stream trực tiếp luôn thì bấm vào chữ phát trực tiếp ở đây mình sẽ demo là tải video lên nhá ví dụ mình đã có cái video quay sẵn ở trong điện thoại rồi và mình muốn tải nó lên đây ví dụ mình có cái video dài 1 phút 43 này nhá mình sẽ tích vào đây rồi mình có thể chỉnh sửa này bấm vào chữ chỉnh sửa này để mà mình chỉnh nó thành video ngắn còn nếu không thì các bạn cứ để nguyên như thế nhá rồi chúng ta bấm tiếp tục trong cái phần này nó có cái phần là tiêu đề của cái video này là bạn muốn truyền tải cái thông điệp gì hay bạn là cái video này nói về cái điều gì thì bạn điền cái mô tả của video đó ví dụ như đây là bạn ghi là toàn cảnh à, toàn cảnh đi qua cầu Nhật Tân chẳng hạn đấy còn video của bạn, bạn à, hướng dẫn cái gì thì các bạn nói cái đó thôi và chúng ta có thể viết nha các bạn chú ý là mình nên viết là viết hoa chữ cái đầu tiên đây viết hoa chữ cái đầu tiên đấy rồi phần mô tả thì bạn là lại sử dụng cái kiến thức về mô tả của video đấy thì mình đã có video chia sẻ rất kỹ rồi bạn lại nhập vào đây cầu nhật tân Đấy. cây cầu đẹp nhất Hà Nội đó và làm xong thì bạn bấm nhập rồi mình quay trở lại và đến cái phần chọn chế độ hiển thị này này mình có thể chọn là công khai công khai ở đây là mình uh, up lên cái là nó sẽ công khai và mọi người có thể tìm thấy cái video này và mọi người có thể xem luôn còn mình bấm mà không công khai ấy, là chỉ có những người nào nhận được cái đường link mà bạn gửi cho họ bạn chia sẻ cho họ thì họ mới xem được còn bấm vào riêng tư ấy là chỉ có một mình bạn xem được thôi người khác không xem được hoặc là cũng có thể lựa chọn vào cái phần lên lịch này này và mình muốn ấn định là mặc dù là bây giờ video mình vừa mới quay xong đấy mình vừa mới tải lên xong đấy nhưng mà mình muốn là 8 giờ tối hôm nay nó mới up lên nó mới ở chế độ công khai thì mình sẽ chọn vào đây đây ví dụ chọn là à, ngày 19 chẳng hạn này ngày 18 này rồi mình chọn giờ đấy giờ đang là 12 giờ mình chọn là 8 giờ sáng này đây mình chọn là chiều này 8 giờ chiều đấy tích chọn sang bên này để chọn là 8 giờ 30 rồi bấm ok và lúc đó mình có thể tích vào dấu chặn à, chọn đặt làm video công chiếu này có nghĩa là đúng đến 8 giờ 30 tối ngày 18 tháng 5 thì nó sẽ tự động nó up lên YouTube ở chế độ công khai và nó đặt ở chế độ giống như bạn đang livestream ấy. Đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là bạn sẽ quay lại bấm vào chữ uh, cái mũi tên quay lại ở đây và mình bấm tiếp theo. Nội dung này có dành cho trẻ em hay không thì bạn chọn nhé. Mình không dành cho trẻ em mình chọn là không. Rồi, uh, giới hạn độ tuổi thì mình không cần giới hạn, mình bấm là tải lên thôi. Ok, bây giờ bạn kiểm tra lại cái video mình đã tải lên chưa và nó như thế nào thì bạn lại vào cái biểu tượng logo ở đây và mình chọn là kênh của bạn này. Nó có cái mục là quản lý video này Đấy, cái kênh của mình đang up lên đây này, nó báo là đang xử lý 100%, tức là nó up lên và xử lý 100% rồi. Nó không phát hiện vấn đề gì, là kênh của mình vô tư được up lên nha, bình thường. Bây giờ, nếu như các bạn muốn sửa một video thì chúng ta làm như thế nào? Bây giờ bạn chọn vào cái dấu ba chấm nhỏ nhỏ ở đây và mình chọn đến cái video nào mà mình cần chỉnh sửa. Ví dụ như cái video mình vừa up lên, bây giờ mình chọn vào cái dấu ba chấm này nhá. Và mình bấm vào chỉnh sửa. Đây, chỉnh sửa trong này mình có thể là chỉnh sửa lại tiêu đề này có thể chỉnh sửa lại phần mô tả này đấy mình chỉnh sửa lại chế độ này tất cả mọi thứ này vị trí này và mình có thể là thêm vào danh sách phát hoặc là thêm thẻ và sau khi sửa xong thì mình chọn vào cái biểu tượng ở đây để mình có thể chọn một cái hình đại diện là hình thu nhỏ ấy rồi bấm chọn ok sau đó thì bấm lưu vào xong nó báo là nội dung đã được thay đổi như vậy là các bạn đã tạo xong một kênh YouTube và các bạn đã biết cách để chúng ta tạo ra những cái video một cách vô cùng đơn giản và biết cách up video từ điện thoại lên nếu như chúng ta đã quay trước đó rồi. Và bây giờ đến một cái bước nữa để chúng ta có thể kiếm được tiền ở trên YouTube là gì ạ? Đó là Hoan sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ quy trình để chúng ta kiểm tra và chúng ta bật tính năng kiếm tiền ở trên YouTube nhé. Và để bật được chế độ kiếm tiền ở trên YouTube của bạn để kiếm được tiền từ những chính những cái video bạn tạo ra ấy thì đầu tiên bạn thao tác như thế này cho mình. Trên cái màn hình chính của điện thoại của các bạn, bạn hãy chọn đến cái ứng dụng là Google Chrome. Rồi, bạn chọn vào cái dấu ba chấm ở dưới cùng này. Cái giao diện Google Chrome khi bạn truy cập nhé, nó ở trang web bất kỳ không quan trọng, nó có thể đang ở YouTube hay đang ở bất kỳ nơi đâu không quan trọng. Bạn cứ bấm vào cái ba chấm ở đây. Rồi kéo xuống dưới, mình chọn là yêu cầu trang web dành cho máy tính để bàn. Rồi chúng ta chờ nó loát, khi nào nó loát xong, nó chạy nó refresh lại. Đây, bắt đầu xong rồi thì chúng ta thấy là cái giao diện nó rất là bé bởi vì đây là cái giao diện dành cho máy tính rồi bạn mà gõ vào cái trên này cho mình bạn xóa đi rồi bạn bấm là m chấm youtube nhá youtube com rồi bạn bấm đi enter rồi bây giờ tiếp theo bạn sẽ phóng to màn hình lên phóng to lên phóng to lên rồi bấm vào cái biểu tượng logo kênh youtube của bạn đây và mình bấm vào chỗ là Creator Studio mình chờ một lát cho nó loát nó đăng nhập lại tài khoản Gmail và mình bấm vào tiếp tục ở đây bạn tiếp tục zoom to lên zoom to lên zoom to cả màn hình lên và mình kéo sang bên tay trái này đây nó có cái biểu tượng đô la ở đây bạn nhìn thấy không biểu tượng đô la mình bấm vào biểu tượng đô la sau đó mình zoom nhỏ lại và bấm đóng cái xanh xanh này lại đi để cho dễ quan sát bạn sẽ thấy này đây là cái giao diện mà nó yêu cầu chúng ta phải tối thiểu đạt được là 1.000 người đăng ký cộng với 4.000 giờ xem công khai và xác minh hai bước thì chúng ta mới được bật chế độ kiếm tiền. Như vậy bây giờ bạn mới up video lên thì chúng ta chưa có người nào đăng ký đúng không? Chưa có ai xem cho nên là chúng ta chưa được bật giờ xem đang bằng không. Bạn cứ đều đặn, bạn cứ up nhiều video lên, càng nhiều càng tốt, càng nhanh đạt được cái chế độ bật tính kiếm tiền này và bạn kiểm tra, bạn check lại khi nào mà nó đạt được 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem ý, thì bạn có thể tích vào cái chỗ là chúng tôi sẽ gửi email thông báo cho bạn khi đủ điều kiện đăng ký này bạn tích vào cái ô này đấy tích vào ô này sau đó bạn bấm gửi thì nó sẽ gửi cho chúng chúng ta khi mà xác nhận là đã đủ nhá và cái phần xác minh hai bước này bạn chỉ cần bấm bật vào thôi thì chính là cái phần xác minh là khi mà bạn đăng nhập bị nó sẽ gửi một cái mã vào điện thoại của mình và mình sẽ nhập cái mã xác nhận đó giống như là cái mã OTP ngân hàng ấy nó hết sức là đơn giản đấy nhá như vậy tổng kết lại là trong video này Hoan đã hướng dẫn xong cho các bạn 3 bước để có thể tạo cách làm và kiếm được tiền ở trên YouTube từ cái chiếc điện thoại smartphone của các bạn. Bước 1 là các bạn lập tài khoản Gmail và tạo kênh YouTube. Bước 2 là các bạn tạo video hoặc là up video hoặc là tạo livestream lên kênh YouTube và bước thứ ba là các bạn bật kiếm tiền ở trên YouTube và bắt đầu kiếm tiền thôi. Xin chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để chúng ta được học miễn phí nhiều hơn và các bạn có thể kéo giúp phần mô tả của video để đăng ký được học cái chương trình cách làm YouTube, cách làm thế nào để tạo ra những cái mức thu nhập vô cùng lớn ở trên YouTube lên tới cả vài trăm triệu mỗi tháng, hoàn toàn miễn phí nhá. Hãy kéo ngay xuống phần mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại.